Xin chào anh em Đấy, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, mới nhất ở với cửa sở tôi Đấy, được ra mắt cũng uh, khá là lâu rồi Đấy. và anh em nào mà đã sử dụng rồi anh em đã biết hiệu quả của nó và cái độ khôn của cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này nó như thế nào Đấy. thì cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này là do bên cơ sở tôi làm Đấy, được làm thủ công mài thủ công đánh bóng thành thủ công rất là hiệu quả cho anh em đặc biệt là bao lủi cho anh em nhé Đấy, bao lủi hột chống thầy thợ nghe hột và cái bộ hột này nó đi khá là khôn cho anh em và cái bộ hột này nó có cái cách lắc riêng của nó thì khi anh em sở hữu cái bộ hột này hay là anh em đặt mua cái bộ hột này thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc và nói cho anh em cái cách lắc để anh em có thể sử dụng nó anh em đi lắc nó đạt hiệu quả cao đó thì cái ờ, bộ hột này là bộ tam sắc vì sao nó gọi là tam sắc để tránh nhầm lẫn thì uh, có rất là nhiều anh em nói là cái bộ hột tài xỉu bên tôi là cái bộ hột tài xỉu mài từ 14 xuống 13 đảm bảo với anh em luôn là 100% không phải như vậy nhé đây anh em theo dõi cái trên ờ, video đây là bộ tam sắc đấy thường thường là những cái bộ hột thường hay là những cái bộ hột anh em chơi thì là nó con tam của nó sẽ là đánh thành dấu huyền đấy, anh em có thể so sánh đấy, nó ra là dấu huyền thì con bên tôi làm được cái bộ hột tài xỉu này thì bên tôi khoan cái mặt của nó là con tam nhá là con tam nó đánh thành dấu sắc chứ không phải con tam đánh thành dấu huyền đấy anh em phải phân biệt được cái bộ hột tài xỉu nó là con tam sắc và con tam huyền đấy thì bên tôi độc quyền nó là tam sắc của anh em nhé anh em cứ so sánh cái bộ hột à, tam sắc với cái bộ hột của anh em xem nó có khác nhau hay không thì uh, anh em đừng có nói là bên tôi mài từ 14 xuống 3 nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì cái bộ tam sắc này anh em lắc đều tay thì là cái tỷ lệ của nó đi rất là đều cho anh em nhé lại anh em này đang xỉu này chén này tài này Đấy, tài này xỉu này Đấy, xỉu này tài này Đó, tài này Đấy đúng không cứ xỉu 10 tài 11 bộ hột đi khá là khôn đúng không anh em Đấy. thì bây giờ tôi không lên tài xuống xỉu nữa mà tôi sẽ giữ tài cho anh em giữ tài cho anh em nhé giữ tài anh em 70 đến 80 trăm sẽ đánh tài thế này đó, tài tiếp tục giữ tài cho anh em này 80 phần trăm nó sẽ tài cái này trái này cực kết luôn tài lục tài Đó, lục tài tiếp tục giữ tài mở tài đó Đấy, trái này về xỉu thì anh em à, theo dõi video thì anh em cũng thấy rồi đấy, bộ hột thì nó đi khá là khôn đấy và cái cách lắc mà anh em thể giữ tài giữ xỉu được thì là anh tôi cũng đã lắc cho anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu được cái lắc của bộ tài xỉu tam sắc này thì là anh em cứ liên hệ với tôi đấy qua số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em đặt đơn hàng để gửi về cho anh em thì anh em sẽ gọi điện video trực tiếp cho tôi hoặc là anh em à, hoặc là tôi sẽ gửi cái à, video hướng dẫn cái cách lắc